thank you đây con gửi cô cô đếm con nha một triệu à. hai ba bốn năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba 14, 15 rồi giống như nãy giờ Đà, ờ, dạ, đúng à, cô rồi. chú mình cô, bàn cô, dạ. cô năm nói vậy thì cô năm bàn với con nói sao là cô năm bàn dạ. cái sống về này là vậy dạ. đó chứ không phải mà cô năm có con mà cô năm nói vậy dạ, mà trước khi là cũng ờ, cảm ơn cô năm dạ. nhiều nha rồi, rồi, cô rồi. cũng cảm ơn con nhiều nữa đó nè nói chung gì dạ. à mọi người chung tay ít ai à. cảm ơn à. ai hết trơn á <laughs> để phụ lo cho bà thôi dạ à, phú cần thơ xin ờ, kính chào cô chú anh chị và các bạn nha hiện tại là Phước à, đang quay trở lại à, hoàn cảnh của à, bà ba bị quậy tử chân chồng con cỏ rơi và như hổm gài thì cô chú anh chị cũng đã biết đó tình hình là bà nằm trong bệnh viện rồi sau đó là bị bệnh thêm rồi bị nhồi máu cơ tim với bà bị tiểu đường đó và đã không qua khỏi rồi ạ thì hôm nay Phước ghé lại đây để thắp cho bà nấy nhang và gửi một số tiền để phụ chơi với cô năm chủ trọ làm đám cho bà tại vì bà cũng không còn người thân gì nữa à giờ mình sẽ vào nha để thắp nén nhang cho bà luôn cũng mới đi về ở cô chú anh chị mới đi phát quà ở An Giang về hôm nay là ngày 26 à, tháng 8 nha năm 2022 à, Ủa mình làm đám bà ở đâu vậy cô đây là mượn chỗ này luôn á hả liệm dạ. rồi luôn đó hả dạ, dạ à vậy đó hả vừa mới liệm xong dạ. dạ. bên ờ, ấy cao đài á dạ họ liệm uh, cho mình hả liệm ờ, năm giờ mấy xong rồi dạ. chứ rồi cúng kiến xong rồi dạ em vô em đốt cho bà ăn cây nhang nha bảy giờ sáng mai á hả dạ bởi em tranh thủ em ghé lại sớm nè các bạn cây nhang bà ba ơi tiễn bà lần cuối nha à, quên đấu bàn phật trước đây đốt giùm uh, liêm luôn để anh kim giùm. dạ con chào cô năm à, con chào cô con cô chào đây, con đây ờ, ngồi đây đi nha mà bên này cũng được qua đó thì uh, ờ, liêm qua đó rồi quay qua đây rồi cái dựa đi dạ yeah. đây con xin ờ, phép gắn cái này vô cho cô nha để nói chuyện dễ nghe <laughs> mày kẹm sao không mày sức mắt đấy mày kẹm thì đó vừa hôm sức mắt hết lần rồi về phải mua cái khác đó phải vậy giờ dạ, dạ, con ờ, cái này là đám của bà hồi uh, bà mất lúc mấy giờ cô coi như là bà tắt thở 11 giờ 5 phút dạ thì à, cô mới đi lo giấy tờ này kia cái nọ nâng cho bà đâu là bà làm làm ngày mai đó là 7 giờ sáng đó là đem bà đi thiêu thiêu mình thiêu ở đâu cô thiêu ở trong mỹ khánh đó. À, trong ừ. Mỹ Khánh thì cái chi phí thiêu với lại làm đám của bà hồi chiều giờ là bao nhiêu hả cô có nghĩa là bây giờ á, là cái tiền à, cái này á, là cô năm là cũng đi xin từ thiện à, cho bà vậy hả? À, rồi có nghĩa là cái vật dụng đồ ở ngoài này kia thôi chứ còn cái này là bà cô năm là xin cho bà toàn bộ hết dạ. là mấy ông xài lại cũng tụng kinh một hồi khoảng tám rưỡi có lời thầy lại tụng à, nữa dạ. đó dạ. ở lại tụng rồi ngày mai là trước khi đi cho ông bà thì cũng vẫn là tụng rồi mới đưa bà đi à tức là mấy cái đó thì có bên uh, người ta hỗ trợ bên miễn phí ờ, bên hòm ờ, luôn. bên chùa đó là cho, cho miễn phí à. là hòm xe đưa rước à rồi à, tiền ăn uống này kia cái nọ là mình không dạ. cần lo cho người ta hết có nghĩa dạ. là bên đồng đạo là tự người ta ăn à, chay rồi đạo, còn đạo, mình là đạo cao đài quá à. cao đài phải không cao, cao đài, đài đúng, đúng rồi, rồi. đạo đạo đạo, đạo đó thì nói chung là quá tuyệt vời rồi đúng rồi hỗ trợ miễn phí hết tại vì nó đạo ngay hồi đó giờ cô năm không có biết xin đạo cô đài hồi đó là mình ở đây mình báo đây là bên đạo phật mình không à dạ mình thử ra mới lần đầu tiên này mình mới đi giao tiếp với bên câu đài dạ. thành ra mấy ông này thì nó làm khác hơn ở bên đạo phật của mình dữ lắm dạ. thành thử ra mình cũng phải theo mình mấy cô bác coi nói sao là mình phải làm theo vậy dạ. có nghĩa là đạo câu đài thì khác hơn đạo phật của mình nhưng mà dạ. cũng là tụng kinh này kia cái nọ cho bà cầu siêu cho bà cho bà thoát cho nó nhẹ nhàng dạ. vậy nói đó chung bà... đạo đạo nào cũng được ừ. nhưng mà miễn sao mà lo cho bà được an nghỉ cuối cùng là mẹ đúng ra là con tính bữa không để trong công kia kìa nhưng dạ. mà con thấy không nước nó ngập dạ. và cái cô mới suy nghĩ hoài con nói trời ơi trời lỡ mà bão hoài nó ngập gì rồi làm sao không được thôi được không được đâu cái tối đêm nó con không mà con không ngủ được luôn cái sáng là cô năm phải chạy đi xuống bệnh viện dạ. chạy ghét xuống bệnh viện rồi ấy cái ờ, hô bà giờ hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là có nghĩa là có thể là cái sự sống của cái như là không phải nói cái sống mà có nghĩa là nói là dạ, dạ. cái ờ, cái tử vong của bà đó cái tử vong của bà rất là cao yeah. Dạ. thành thử ra nếu mà về nhà nó là bà có thể lại bởi vì tôi mới về sớm về tôi mới bàn lại nếu mà để bà như vậy đó là sao ở sớm yeah. nó thôi bây giờ nếu vậy thì chị tính thì sao đó chị tính mà được dạ. cho nó bà nó cho nó nhẹ nhàng thân thể thì ờ, ờ, mà tính. công nhận lẹ thiệt ha nó, nó ăn ừ. lẹ thiệt và bà kèm theo là như bị ờ, nhồi máu cơ tim nữa không nhồi máu cơ tim rồi bị uh, tràn dịch màng phổi trời ơi đó rồi uh, não rồi, não uh, nữa tiểu đường tiểu đường khi Quá mà trời. bà chụp đêm chụp bà đó não đó thì có nghĩa là đi chụp não cho bà đó thì bà về của bà cũng rất vui vẻ rất từ cư từ vậy đó không có dạ. gì hết nhưng mà cái sự chết này con nói thiệt với phước luôn có nghĩa là không có phải mà tự động mà bà này chết tích đột ngột yeah. Dạ. có nghĩa là khi mà đưa bà đi vô cắt cái chân yeah. Dạ. thì bà không còn minh mẫn là bác sĩ không có dám cắt à. thành thử ra bác sĩ mới là đẩy bà ra yeah. Dạ. rồi đẩy bà ra rồi là bây giờ kêu phải có thân nhân người nhà yeah đến đây là mới ký giấy là bác sĩ mới dám mổ dạ thành ra là cô mới về á, là cô mới trình báo với công an ở đây là dạ. khu vực của mình ở đây dạ. có nghĩa là bây giờ á, là người nuôi bệnh là bác sĩ không cho ký dạ. mà tôi nuôi tôi là người mà tài trợ cũng không cho ký luôn dạ. có nghĩa là bây giờ là phải chồng với con dạ. là mới cho ký mà giấy. hai người đó thì thua hai người đó không phải là thua nhưng mà tôi nhờ công an can thiệp thì công an mời ổng lợi yeah. Dạ. thì ổng lợi là ổng mới đi lại đây là ổng nói chuyện với những người bà con cứ sống đây người ta kêu ông phải đi với thằng con của ông phải đi ổng mới nói thôi bây giờ nếu vậy á, là phải đi là bây giờ cái ổng đi về tới ổng kêu thằng con ổng như kêu bà vợ nhỏ đi xuống dưới nói cái gì tức cái bà này mới chết á chứ phải nhân không mà bà này chết đâu yeah. tức dạ. tuổi đó có nghĩa là quốc ích đó không phải là gì hết trơn á cái bà này á là nó thiệt thấy bữa xuống thấy nó, nó lẹ quá trong vòng mới có Thì ờ, nửa tháng 20 à, ờ. ngày cái gì đúng rồi nó coi hình như uh, nhập viện hình như 7 tay hết 8 tay gì đó con thì đó thì khoảng 20 ngày bữa à, nay 26 rồi 19 rồi. ngày rồi à, đó thành thử ra đó giờ cô nói với con á bởi vì cái gì bất cứ một cái gì hết cô xuống dưới thì sao là cô về cô trình báo công an đây yeah. Dạ. cô về xuống dưới về đây cô trình ở đây nhưng mà đi tìm ổng hoài đi kêu hoài nó coi như là sớm ghiền ở đây là gặp ổng kêu ổng đi xuống ký giấy cho bà ổng nói bà ổng với bà không còn gì hết dạ. ông không ký rồi tới chừng cô mới nhờ công an kêu dạ. công an kêu ổng ổng đi xuống dưới ổng mới nói với cái người nó bệnh á tại sao con không gọi điện cho chú mà con phải can thiệp vô công an cái nhỏ nó đâu có biết gì đâu con nhỏ nó thật sự nó nuôi chứ nó không có biết yeah. Dạ. mà mà ông chồng của bà yeah. Dạ. rồi cái tôi mới nói sao con không nói là vì năm vì năm chín vì năm mà nói cho trình báo với công an là công an mời ổng là ổng mới đi xuống mà ổng xuống dưới thì ổng nói với bác sĩ là có nghĩa là bây giờ mổ cũng chết không mổ cũng chết thôi giờ đưa cho bả vô nhà xác đi kìa nào có tẹo xuống chuột xác ra những cái người chồng gì mà khốn nạn không không quan trọng không phải là người chồng nữa mà là người con nữa cái người chồng thì dù gì à, giống như hết tình còn nghĩa mà cũng có vợ khác cũng lâu rồi còn như mà đứa con á thì quả mai là đứa con thì đứa nào ngay nó cũng mấy nó là cũng nghe lời ổng thôi thì đó nó cũng nghe lời ổng nhưng mà bây giờ là nó biết thôi ăn na hỏi nặng là cũng đã muộn rồi trời chết rồi mới hối hận à, chết rồi mới hối hận cũng đã muộn rồi anh thử ra cô nói thiệt với con là bất cứ một cái chuyện gì ở đây là cô đều báo công an đều yeah. Dạ. trình công an hết cho tại vì mình đã biết hết rồi sự việc yeah. Dạ. vậy rồi mình không báo thì không có được thì con cũng đi đến đây, đây con cũng hiểu biết yeah. Dạ. rồi chứ phải không thì bà con lối xóm ở đây nó thẳng ra ai cũng đều thương bà hết yeah. mà tại sao chồng con bà là không thương bà mình không hiểu đó, sao bởi vậy đó nó thẳng ra là nó gì đó là con có tin không là ở đây nè cháu của cô đó hen là mời mà sư phụ mà lại tụng kinh cho hồi ngày qua đó hen yeah. là cái sư phụ đó là tám mươi mấy tuổi rồi đó mà nghe bà này nó ở nhà trọ vậy mà vậy là bà sư phụ này phải đích thân đi lại thế này là con thấy ờ, bà này là rất là có phước luôn đó thì cái con cuối đời cuối, cuối cùng đời ở trong còn... ở trong bệnh viện đó cuối cùng cái chi phí rồi mình còn là bao nhiêu cô trời ơi cô còn thăm tiền của cô <laughs> không phải ý con nói là bữa hổm là giờ á là cái chi phí á là cô đã nhận được như thế này nha yeah. Dạ. cô nhận của con là 10 triệu sau cùng á, yeah. có dạ. nghĩa là mình lúc mình thôi mình mổ đó là một yeah. Dạ. triệu sau đó rồi cô mới nhận được mạnh thường quân ở bên kia 10 triệu rồi sau cái cô đó gửi thêm cho 2 triệu yeah. Dạ. rồi với cái mạnh thường quân mà đưa cho con bé thầy 4 triệu nữa đó yeah. Dạ. là nó cũng đưa cho cô hết coi như là toàn bộ là những người nào nhận là cũng đều đưa cho cô yeah. Dạ. thì cái chi phí nó nội là cái tiền mà ứng không đó nó là 12 triệu 500 ngàn yeah. là cái tiền thuốc là mỗi một ngày là bà là một triệu một triệu một triệu hơn một triệu có yeah. thể bữa nào có chín trăm rưỡi cũng có có thể hơn triệu có khi một triệu yeah. đó mà thi từ hồi bả ừ. bị vô trong bệnh viện thì nó nào ngay hơi nhiều tiền ha đưa vô dạ. phòng hồi sức á dạ. là một ngày là tới một triệu rưỡi triệu sáu triệu bảy yeah. Dạ. thành thử ra là coi như là cô nhận được à, hai mươi tám hai mươi chín triệu đó yeah. tại vì còn cái 10 triệu đầu thì lúc đầu là con trao rồi lúc đó là trao 10 triệu 10 triệu ba trăm ngàn mười triệu ba trăm ngàn với cái cô bên đây là cho 500 ngàn nó là 10 triệu tám trăm ngàn là lúc đầu mà khi mà trước khi bà nhập chưa viện nhập vô viện, đó đúng rồi. chưa nhập viện vô đó là là như vòng vòng chạy vòng ngoài không à, tới lùi đó đúng rồi tới lùi đó lùi đó là coi như là 10 triệu 800 ngàn chứ không phải là 10 triệu 300 dạ. như con với lại lúc đầu là tưởng bà còn khỏe đúng mới rồi. mua ba đồ vật dụng à, không cho đó. bà thì, mua cũng cho bà nó nào ngay mua cho bà cũng dùng hết á dạ à, mua giờ chưa có dùng nữa gì luôn không dùng hết trơn luôn rồi có nghĩa là đồ của bà là à, dùng mới cho bà bệnh viện dùng à đem vô bệnh viện dùng luôn cho bà hết vậy là thay tả tại chỗ luôn hả chứ bà đâu đi được hả lúc à, đầu à, không có thay tả lúc sau mới thay cái lúc ờ. đầu là không có thay lúc đầu thấy thì... nó biến lẹ quá trời luôn ha mấy bữa hai bữa mà từ lúc cái chân có chút ờ, có một uh, là như thế này nè con biết sao không là tại vì bác sĩ yêu cầu phải có thân nhân ký dạ thì bác sĩ mới dám mổ dám cắt dạ đưa vô thì bà ở ngoài này là bà tỉnh bơ bà cừ giỡn cái đó bà đưa chống cái bà chịu, bà ngã ngang vậy là bà xịu <laughs> nè bác sĩ không dám yeah. Dạ. bác sĩ đưa ra rồi bác sĩ mới nói với cái người bệnh yeah. Dạ. là bây giờ là phải làm sao mà tìm được chồng con mới ký giấy này đấy chứ còn nếu mà cô giờ cô ký lại chừng nữa nếu mà có cái gì là gia đình người ta thưa cô mà thưa thưa luôn tôi yeah. Dạ. đó thành ra cái cô cái cô nuôi đó cô mới nói vậy tôi mới thấy vậy cái về tôi nói trời trời sao mà tức mình quá trời quá đất cái ông nội này sao mà vậy kêu về vợ con vậy mà không lợi thành thử ra gì cái chỗ đó tôi mới nhờ tới công an tôi chỉ cái công an luôn bây giờ á, là người ta đã chỉ tôi là ổng ở dưới đó vậy vậy đó bây giờ khánh cho người xuống dưới nói chuyện với ổng đặng cho vô đặng mà ký giấy đặng mổ cho bà ba yeah. Dạ. chứ bây giờ những người này không có ký được đưa vô phòng mổ không có chữ ký người chồng đẩy ra vậy đó, cứ vậy hoài cứ vậy hoài họ cứ không có người chồng đẩy ra mà trong khi đó, thậm chí mà cô mà đi tới vĩnh long đó mà bác sĩ trực tiếp nói với cô luôn gọi điện nè là cái con nuôi đó là đưa vô trong cái phòng mổ đó rồi trực tiếp nói chuyện với cô luôn cô nói chàng ơi bây giờ tôi cũng không biết sao giờ nói thì giờ nói với bác sĩ đi tại vì lỡ là tôi đi công chuyện ở xa rồi vĩnh long rồi không có về được thành ra em nói với bác sĩ dùm đi rồi bác sĩ trực tiếp nói với cô luôn con nói cho cô biết như thế này là khi bà này không còn minh mẫn có yeah. Dạ. nghĩa là cái đầu óc bà con không được yeah. Dạ. minh mẫn thành thử ra là bà không có ký được đặng để mà mổ cho bà phải có là một là chồng hai là con yeah. Dạ. là bác sĩ mới dám mổ chứ còn bây giờ cô là cái người nuôi bệnh là mướn nuôi yeah. Dạ. còn cái người mà bỏ tiền ra mướn con nuôi thì cũng là người dân với cái bà này yeah. Dạ. đó thành thử ra đó là bác sĩ cứ đẩy vô đẩy ra hoài vậy đó cứ đẩy vô rồi đẩy ra rồi à, bà ở trỏng bình thường à, bà ở ngoài này thì bà cười dở dạ. yeah. đưa vô cái bà xỉu rồi con hỏi thiệt rồi bữa mấy ngày thăm của cô năm nhiêu rồi <laughs> bây giờ <laughs> chưa biết là bao nhiêu nữa nữa nói thiệt với con hôm qua là... diện ra là hết tiền luôn hả nghe bé thì uh, hết tiền mấy bữa nói... trước rồi cái dạ. tiền hôm qua là cô đem hờ theo của cô là 5 triệu là xử luôn rồi bữa đó dạ. là 5 dạ. triệu là hết luôn dạ. là có nghĩa là cô đó thăm tiền trên 5 triệu đó nữa rồi còn cái tiền chi phí này kia cái nọ nó coi như là cô mấy nhưng mà cô có vô sổ hết dạ. bây giờ nếu mà muốn như vậy thì cô sẽ lấy không không, không đâu có gì đâu trời à. ơi con chú con hỏi thôi để biết à. thì thì như uh, bữa nay con ghé lại uh, nếu là đốt nhang cho bà với ờ, lại ờ, xong rồi giống như tiễn bà lần, với, à, lần cuối đó là, là ngày mai là bà dạ. đi đó rồi kèm theo đó con gửi con gửi 15 triệu nha 15 triệu thì ở trong 15 triệu này thì cô có gì thì lo đám đồ gì cho bà rồi kèm theo đó là mấy ngày thăm dưỡng cô nhiêu rồi cô lấy lại con thì con không biết thăm nhiêu dạ, rồi. rồi dạ. xong rồi còn dương nhiêu á nhưng chẳng hạn mấy cái này thì nó được từ thiện nhưng mà chừng nữa chẳng hạn như mình đưa vô chùa đưa vô chùa thiêu à, phải đưa tốn thiêu, tiền. thiêu là phải tốn tiền tốn nè tiền, rồi lại mình hỏi. gửi lại chùa nữa gửi lại Đúng chùa rồi. thì dù gì cũng phải à, nói chung là Thấy biết mình... là biết là miễn phí nhưng mà à. mình cũng phải gửi một chút ít nào đó để cho họ cúng kiến không để con rồi con nói được con nói cho nghe dạ. Thế bây giờ là cô đã có cái phương hướng là đưa dạ. cho bà là có nghĩa là cái phần số tiền nếu mà còn lại dạ. của bà thì cô năm sẽ gửi ở cúng dường cho cái chùa đó đặng để à, cho mua trái cây hàng à, tuần đúng, đúng rồi cho bà là coi như Tại vì cho bà, bà thờ đúng, đúng rồi Đây, đó bây giờ là cũng như là cũng như đầu thờ mà chị cô năm không có thờ có nghĩa là sống mà không nuôi ăn mà thờ làm cái gì đúng rồi đó, cô năm hồi sáng cô năm nói vậy đó nó hẳn là vậy đó đúng rồi mình gửi cho chùa à, hết cho rồi bây giờ bây giờ cô năm chùa nào vậy cô năm cô năm ờ, gửi hình ờ, gửi đằng ờ, cảnh sát cô xưng hô mình nè dạ. để cho nó gần dạ, tại vì đó. ở đây là ở đây là có phật tử đồ ở đằng đó đó dạ. rồi mới đem chẳng hạn như sẵn thì biết bà thì đâu đốt nhang cho bà à, đúng, đúng rồi nó gần hơn dạ. đó bây giờ cô năm nói với con đó là có nghĩa là cái phương hướng của cô dạ. tính dạ. thiêu bà giải bà dạ đem hình bà để đằng đó đằng cho cho cho cho chùa đốt dạ. nhang đi lại như cầu siêu rồi này dạ. rồi như mà như cái ông chồng của bà đã đòi đòi thờ bà cô không cho thôi thờ làm gì à, lúc mà sống không thì không thôi giờ ừ, cô không cho cô không cho mẹ có nghĩa là bây giờ tôi nói còn sống không cho ăn không nuôi không dòm ngó đem về thờ đang để ăn nhậu thì mình hình đó thì mình cứ gửi ở đó đúng rồi hình thì mình cứ gửi đó còn chẳng hạn như ở nhà đó thì muốn thờ thì tự động làm tự động làm, làm thì làm biết, đó còn đúng hình, rồi hình ở đây thì mình đem gửi chùa đúng rồi cô năm gửi cô năm tính định gửi tỉnh sát yeah. Dạ. này nè cho nó gần để cho cô con, con cháu đổ đây nó yeah. Dạ. lại cho nó đốt nhang được thì cô năm cũng dự tính là thí dụ như mà còn nhiều thì cô năm sẽ gửi hết yeah. Dạ. nha còn ít thì cô năm cũng vẫn là gửi yeah. nhưng mà hàng tuần á, là sư cô đằng này là tụng cô này là hôm qua nay là bắt đầu tụng rồi nhưng mà ngày nay mất là cũng là đẳng báo rồi yeah. Dạ. là sư cô cũng nói là để như vậy là ghi họ tên đẳng hết sẵn rồi thì sư cô sẽ tụng cho từ đây tới 49 ngày yeah. Dạ. Đó. thì cái cô cái đợt đợt mà đợt trước con đưa 10 triệu đó thì cái đợt đó thì uh, con về con cũng xin được thêm mớ nhưng mà nó không đủ số tiền 10 triệu thì cái phần đó giống như là con thôi con phụ với, với lo cho bà no. còn cái số tiền 15 à, triệu này là hôm qua sau khi cô năm ờ, báo tin cho con thì con à, cũng ờ, đăng lên và xin à, các mạnh thường quân phụ à, lần cuối tiễn ừ. biệt Đấy bà đó yeah. Dạ. thì ở đây là 15 triệu và như là Phước cũng vừa mới về như nãy Phước nói đó Phước chưa có cập nhật danh sách nhưng mà Phước tổng số tiền là 15 triệu thì sau cái clip này ở dưới cái clip này với phần bình luận sẽ là cái danh sách mạnh thường quân hỗ trợ 15 triệu này cho bà thì cô chú anh chị có thể xem danh sách tên mình ở trên đó dùm Phước nha chút ừ. nữa về Phước sẽ làm cái danh sách và đăng clip lên hiện giờ để khỏi tốn thời gian mà ngồi đây đọc từng người từng người như này ờ, <laughs> con cũng chưa có chốt con có chưa ngồi cộng nó mới đi về cái bẹp luôn như cô năm cũng chưa có ngồi cộng mới đi phát quà về nó bộ đồ này chưa thay luôn á con biết không nọ nọ cái tiền nằm viện không đó là dạ. nó mười mấy triệu đó nằm dạ. tiền phòng tiền đồ thôi đó còn tiền thuốc tiền men đồ là của mình là mua toàn bộ hết trơn đó dạ chứ không phải ấy là coi như tổng cộng là chắc có thể là cỡ bốn chục trên bốn chục đúng rồi thì cái đợt uh, từ đầu tới giờ thì quay qua sàn qua sàn lại không cái cái từ đầu đó là cô không tính nha dạ, cô tính lúc từ... sau thôi túc nhập viện sau đó đúng, đúng rồi cô tính từ ngày cô nhận của con là 10 triệu với cái mạnh thường quân kia là 10 triệu rồi một người 2 triệu rồi dạ. một người 4 triệu rồi yeah. một người 500 người 300 người 200 người đó rồi cô mới gộp lại gộp lại ngày nay hình như cô nhận được cái, của cái cô ờ, cái cô hôm qua con có cho hay cho cô ờ, gì Facebook. cái đây nè cô hồi sáng này là cô cái nhận cô đó được. là bữa hổm đưa cho thầy 4 dạ. triệu á hai hai mẹ con uh, vô thăm á nói bữa nay ghé đốt nhang cho bà đó. À, đó, đó đây con gửi cô cô đếm con nha một triệu à. hai ba bốn 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 rồi giống như nãy giờ Đờ, đúng à, cô rồi. chú mình cô, bàn cô, cô, dạ. cô năm nói thầy cô năm bàn với con ấy sao là cô năm bàn dạ. sống về này là vậy dạ. đó chứ không phải mà cô năm có con mà cô năm nói vậy dạ. mà trước khi là cũng, cũng ờ, cảm ơn cô năm à, nhiều nha rồi, rồi, cô rồi. cũng cảm ơn con nhiều nữa đó nè nói chung vậy à mọi người chung tay hết ai à. cảm ơn ai hết á <laughs> để Nói phụ lo cho bà thôi chứ nó nào ngày tính đưa bà vô trong chỗ bà ngồi đó bà bà té à, đó chỗ cái giọng đó phải không à, nhưng mà chỗ đó con biết sao không nước bão mấy bữa gài là ngập nó không có à, đây miệng chấp điếu luôn hả tại Đúng. để mất công mà khỏi mang nợ phải không Đúng. đây mình lo phụ được rồi đó, có à, là, là đòn thị quanh hả đòn thị quanh đòn thị quanh ờ 11 giờ ngày 26 luôn hồi trưa nay nhằm ngày 29 66 tuổi sáng mai quả thiêu rồi thôi vậy ờ, con xin phép ờ, về luôn nha bà ba rồi, rồi chú phước ờ, chú bằng áo trắng rồi đó gửi tiền rồi nè nha chú áo trắng hả bởi nói bữa hôm nói có mấy chú áo trắng là bốn năm chú áo trắng đó rồi đợt này có chú áo trắng thiệt rồi đó đó là thiệt rồi đó ở <laughs> chè mà áo trắng không vậy thiệt luôn hả trời gì qua áo mà áo trắng không Câu đài nếu tính ra vậy là cũng hay dữ ha hồi, chiều này đứa nào quay đó đưa qua tranh này coi không biết rồi bên đạo cao đài không biết đồ trắng không đồ à trắng không à giống như cái, cái bà bữa hổm là bà nói bà bà bà đang nằm cái bà thấy uh, mấy cái người áo à. trắng á bốn bốn năm người áo trắng đi vô cho tiền đó cho tiền đó này à, <laughs> này là có bảo sọc chứ không phải bảo trắng áo dạ. trắng vô là ginh bà đi luôn đó ai nhà thiệt luôn rồi đó giống như cũng có điểm trước hay sao á <laughs> không thật sự là những người mà trước khi mất họ là biết họ có thể biết ờ. trước luôn á chuyện bà hung ờ, gì á mà hỏi chị năm rồi bà hung mà bà kéo con trang bà hung giáp. À. trời ơi dạ. tội nghiệp dữ lắm bà nói sao không? À, chị nữa chị cũng về chị giờ nhà lại kế nhà tôi vợ trời ơi bữa <laughs> nay giờ giờ đây thiệt giờ giờ đây thiệt giờ nè đây giờ nè đây gần nè gần bên nè luôn nè rồi thôi diện phúc dạ. dạ nhà nào cái này là à, thì nó đi hà nội vậy mà đi hà nội rồi đó dạ. ừ. là cái phòng trọ anh thị mướn đây hả cái phòng này là của cô cô cho nó ở dạ. cái phòng này cũng của cô là cô à. cho nó ở cho nó à. ở cô không có lấy tiền nhưng à. mà bây giờ nó đi về nước ngập đó thành ra cô phải để à. ở đây nhờ rồi. Đó. rồi khi mà thằng cô đem đồ ra dạ trời ơi ngày qua không bảo chở xin bà chở bây về là cô gọi điện đang này ra đây nào sắp ra đồ trong này khiêng ra vô trong nhà trọ khiên khiên hết ra dạ. là về vừa tới là chưa có khiên đồ ra được cái giường khiên ra cho bà chưa được tới đây nữa đó là dạ. xe về tới đây dạ thôi rồi vậy à, một lần nữa phúc cũng à, xin à, chân thành cảm ơn các quý mạnh thường quân nha đã ờ, đồng hành từ lúc mà biết bà cho tới bây giờ và đến khi bà mất luôn và tiễn biệt ờ, bà lần cuối thì nãy Phước cũng đốt nhang giống như là một, một cây ờ, để tất cả mọi người cùng thắp cho bạn nén nhang và cái danh sách mạnh thường quân thì như nãy Phước đã nói Phước sẽ để ở dưới phần bình luận để cho cô chú anh chị tiện dò và để rõ gàng minh bạch cái số tiền rồi à. hẹn gặp lại cô chú à, anh chị à. trước hết là tôi cũng thay mặt cô quanh này cảm ơn các cô chú anh